dài mà nước sông vẫn cứ thế vượt hoài vẫn biết thế biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài biết anh đã rời xa nghìn trùng xa xôi sóng cứ cứ thế xuống đời rất mộng là nước sông joindre seul ça. Io sono solo cứ thế sống tới tết dài cả đời sống vẫn cứ thế tàn vẫn biết thế biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài biết anh đã rời xa nghìn trùng xa xôi song cứ thế có thế dù đời giấc mơ cho em cho em tình dâng ra như sóng xô nhau xô nhau gần đời vẫn thương vẫn nhớ con đi mãi nhưng mà xa đến bao giờ con sông đang thăng thang để rồi vỡ tan anh đến cho em cho em dâng ra Ờ, như bạn đã hát sóng xô rồi vỡ tan như vậy khi mà sóng vỡ tan thì toàn bộ dấu vết nó cũng đã bị biến mất ờ, và nhớ lại ngày xưa trong cuộc hành quân của những chiến sĩ uh, của chúng ta thì có những con đường mà chúng ta những con người chưa lần nào được đặt chân đến và đến nỗi những chú nai vàng nhìn đoàn quân một cách ngơ ngác bởi vì chúng chưa nhìn thấy người bao giờ tiếp sau đây xin mời top ca của cục hàng không Việt Nam với bài hát bài ca Trường Sơn sẽ gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây